Bữa ăn của cún con và cún to Đây Ok Nào mấy đứa ra đây nè, Mấy đứa ra đây Con uh, ờ, siro này Con uh, ờ, Messi đâu Messi đây pila đây Yumi Rồi Messi đấy Messi ăn đi Đây là phần ăn của cún con này đảo uh, um, canxi nano với lại uh, uh, chibi thì ngâm sẵn rồi đảo canxi nano đây để cho vào cho nó ăn thôi à. Ừ. bây giờ là bắt đầu cho lẫn ờ, ăn lẫn hạt lẫn hạt dành cho chó con ăn dặm và hạt cho chó hạ con hai tháng này đây xích ra đây cho nó ăn cùng vậy đúng rồi đủ chỗ mà thì uh, với cái bọn cho con là tầm tuổi này là phải uh, viên canxi là nó bóc ra vì cái đường tiêu hóa của chúng nó bây giờ là nó còn chưa tiêu được cái ờ, viên uh, cái vỏ viên nang đây dịch tiêu hóa nó đang chưa đủ để nó tiêu hóa cái vỏ viên nang thành ra là cái viên canxi phải bóc ra bóc cái vỏ nang ra chỉ lấy hạt à, chỉ lấy ờ, bột ở bên trong thôi đấy siro đã vét xong rồi đấy bữa ăn chỉ trong vòng khoảng tầm ờ, hơn một phút thôi là xong đấy nhìn nó vẹt rồi đấy bây giờ rơi vãi này cho nên là phải để cái ờ, để cái rẻ là vì như thế à, để cái miếng thảm là vì như thế kê rơi thì rơi ra thảm tí nó sẽ nhặt ở thảm nó không bị rơi xuống bên dưới còn nếu bình thường mà cho ăn ở trên nền thì trên nền đất thì ok ở ờ, trên nền phẳng xi măng các thứ thì ok thì không cần lót hết luôn bao nhiêu liệu có đến một phút rồi? đứa nào ăn thừa nhiều đứa nào ăn thừa để tôi cho mấy ờ, con cút con nó ăn này đấy xanh là con cái tím là con cái còn lại là đực đỏ hồng đen nâu đó trong vòng một nốt nhạc ừ. Ờ, cho con ăn xong nó bụng nó hong hong như này là vừa chứ nếu mà ăn mà nó bụng nó no căng lên thì nó lại không tiêu hóa được hết ừ. sạch sẽ luôn còn đứa nào ăn thừa đứa nào ăn thừa thì cho nó thêm tí này Yumi có ăn nữa không Yumi không ăn thì cho em cún ăn thêm nhá cho cún con nhá của con Yumi nó ăn không hết này đấy thêm đi thêm được một tí mấy miếng vậy thôi đây này nhìn cái bụng của nó này bụng vậy là ok rồi rồi nhìn thì sẽ thấy chúng nó rất là đói nhưng mà cái lượng ăn của chúng nó như thế là đủ rồi đó còn đói thì ờ, cho nước vào uống nước cho no đấy cho nước ở đây giờ mấy đứa uống nước cho no đây đây ngắm từng con này ngắm từng con này à, còn đang à, hóng lên là con cái gì tím này ở ờ, à, đấy xuống rồi à, <laughs> ờ, đỏ đực đỏ này đực dây đỏ ừ đầu tiên là con cái gì tím này rồi đực dây đỏ này đực dây đen này đó đen đó rồi chính xác đực dây hồng xích ra đằng này xích ra đằng này ơi, cái dây xanh đó cái dây xanh này đực đen này đực uh, hồng này chờ nó đi vệ sinh uh, rồi mới uh, cho nó ra bên ngoài chơi ra bên ngoài chơi với mẹ với bà à, đực nâu ừ, ừ. À, rất đàn này thì rất là đều chó đẹp mấy con đực kia thì ờ, có con ờ, đực ờ, dây hồng à, dây hồng này là nó nhỏ con hơn một chút là con đực dây hồng này còn lại ba con đực là nó sàn sàn như nhau ba con đực cái sàn sàn như nhau con dây đỏ này con dây đen này ờ em ở đấy anh đang quay tí dây đỏ dây đen và dây nâu à, sàn sàn như nhau à, hai con cái thì nó cũng sàn sàn nhau cái tím và cái xanh cái xanh thì to hơn cái tím tí không đáng kể ừ. nào mẹ siro vào có vào với các con thì vào chiều con vẫn vào cho con ti siro là bà mẹ gọi là cực kỳ là chiều con bình thường chúng nó đến tầm này này chúng nó không cho con cho nó bú nữa đâu bởi vì cho con bây giờ là năm mươi mấy ngày rồi bình thường là nó sẽ không cho con nó bú nó siro thì vẫn cứ cho con bú mà siro vẫn cho con bú thì vẫn phải cho siro ăn nhiều cho ăn nhiều thì nó mới không bị ờ, tóp con chó thì cái con mẹ mà nếu mà để cho con nó bú thì chỉ cho con nó bú đến khoảng tầm 45 ờ, ngày đã là ok rồi có những con ấy là nó tách con sớm thì có khi là cho con nó chỉ tầm ờ, ba mấy 40 ngày là nó đã không cho con nó ti nữa rồi siro thì vẫn cho con ti em xem em siro cho con em siro ti này đây là vừa chăm con vừa chăm chó này trang bế em bé nè nè đó đây nhìn như này để nhìn thấy cái độ to ở người của con chó con này là nhìn thấy rõ này đây này ở người của con uh, hồng là nó bé hơn một chút này con xanh là cái con cái khá là to nhưng mà đấy nó sàn sàn như là cái con dây đen à, dây đen dây xanh con xanh này thì là con cái nhé nhưng mà con cái là con xanh là nó to thì uh, uh, ba con đực là con uh, dây đen con dây nâu và con dây đỏ là nó sàn sàn như nhau con dây hồng nó nhỏ con hơn con dây hồng và cái con cái uh, tím là nó sàn sàn như nhau hai con đấy nó nhỏ con hơn ở trong đàn đó mẹ siro số 1 luôn chiều con cũng là số 1 luôn một ngày uh, kiểm soát là một ngày chỉ cho siro vào cho con ti một lần thôi vì cho vào nhiều quá thả ra là phi vào thì thì thì, thì con mẹ nó sẽ kiệt quệ hết chỉ cho nó vào cho ti một lần mà cứ mở ra cái hoặc là cho con nó ra ngoài thế là coi như là ngày cho ra ti ngày cho ti hai lần mất vì một lần à, cho con ra ngoài chơi cho mỗi ngày cho con ra ngoài chơi à, một lúc ở trên nền thì nó cũng cho con nó ti à coi như là con mẹ siro cũng chỉ cho cho con nó ti một ngày một lần thôi vì nếu mà mà cho ti trước như thế này là tí cho cho con ra ngoài chơi thì nó cũng trốn con bởi vì nó ti nó không còn sữa nữa cho con nó cũng chẳng cú coi như là một ngày cho ti một lần bình thường thì không cho ở trong chuồng ti mà cho cho con ra ngoài chơi để cho nó mẹ thích cho ti thì cho ti mà mẹ trốn thì mẹ trốn nhưng mà mẹ thì cứ cho ti thôi đó ok cái đàn này đàn này thì uh, uh, đàn này thì uh, chục ngày nữa là đến uh, tiêm vaccine mũi hai rồi tiêm vaccine mũi 2 xong khoảng tầm ờ, một tuần là sẽ cho các chủ đón chó khoảng tầm 5 ngày đến một tuần là cho các chủ đón chó thì đàn này em dây ờ, nâu nó đã có chủ rồi là chủ nhận từ lúc mới đẻ chủ hơi đặc biệt một chút nên là để ờ, chủ được nhận trước thì được chủ nhận từ lúc sớm rồi còn bây giờ thì cái video này sẽ chính thức là cho mọi người cho mọi người chọn chó và nhận cọc chó đó. mình đã quay ờ, chi tiết cái mặt của từng con một rồi còn cái đàn này thì tất cả cho nó đều vận động vận động rất là tốt mọi người ờ, quan tâm với cún con thì mọi người có thể liên hệ ờ, với trại qua số điện thoại Zalo 0981115000 nhá hoặc là 0901008234 đấy mẹ ra rồi đấy Ê, còn hóng theo nhưng mà bây giờ thì con chưa ra chơi được ở trong đấy một tí cho nó khô đi rồi mới ra ngoài nền chơi được đây tiện để cho mọi người nhìn cái con cho con luôn ướt nhẹp sữa con mẹ nó chảy ra đấy bên này con mẹ nó, nó liếm đầu và sữa của mẹ nó bú sữa mẹ là nó cũng chảy ra ướt hết đầu luôn cộng với ăn xong là chân nó dí vào đồ ăn nó đạp lên đầu nhau Ý. lần lượt này đỏ này đen này à, hồng này xanh này tím này nâu này đó nâu này tím này xanh này hồng này đen này đỏ này chen vào giữa rồi đây đỏ đẹp dài đỏ thì rất đẹp dài đỏ đẹp dài là đỏ thì à, giá cao hơn một chút đỏ với đen đẹp dài giá cao hơn chút hồng quài à, giá thấp hơn chút đó cái thì tím với xanh như nhau thôi không nhắc đến em nâu vì em nâu có chủ rồi đó mọi người nhìn đều tăm tắp luôn và cún rất là nhanh nhẹn mà nó rất điềm đạm nó nô với nhau thì nó bá đạo đúng không cái tính cách con cho con nó từ bé nô với nhau thì nó cực kỳ bá đạo luôn nhưng mà nếu mà với chủ ấy thì chắc là cũng do là nếu nó ồn nào thì mình có bảo là yên hay như thế nào đấy nó hiểu chúng nó có đòi hỏi chúng nó hóng nhưng mà chúng nó không có ồn nào đâu đấy nhưng nó nô với nhau thì nó kinh khủng lắm nó gầm gừ nó ồn nào. để lúc nào là mình sẽ quay cho lúc chúng nó chơi với nhau cho mọi người xem mà nếu mà mở cửa sổ ra mà thấy có động ở bên dưới cổng là cho nó vẫn sủa nhá ờ, từ bé này cho nó đã sủa trong nhà đấy tiếng động lạ sủa rồi ok hôm nay ờ, quay đoạn video cái bữa ăn của chúng nó tiện để mọi người ngắm cún và mọi người quan tâm thì chọn cún xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo thank you and see you again